Chào các bạn Ngày hôm nay mời các bạn đến thăm khu vườn nhỏ xinh xinh của Thanh Tân à, Tại thời điểm này, ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 19 tháng 2 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày 21 tháng 3 năm 2022 và sau khi qua của Thanh Tân đã chơi Tết xong thì rực rỡ đẹp như thế này đấy đây mời các bạn à, đến thăm đây các bạn có thể bất gặp bất kỳ hoa cái hoa này là hoa sống đời ờ, và một số nơi thì gọi là hoa bỏng thì các bạn có thể gặp bất kỳ ở đâu những cái hoa bỏng hoa sống đời này nhưng khẳng định là không có chỗ nào mà hoa lại đẹp như thế này đấy vẫn là cây hoa bỏng vẫn là cây hoa sống đời thôi các bạn nhé nhưng mà ở đây hoa nó chùm hoa nó to nó to cánh nó dày và màu sắc nó tươi thắm rất là đẹp rực rỡ như thế này Đấy. rất là bền vì là nó là từ trong chết tết đấy à. mà cái hoa dùng phân Sinic Tân Phát Bắc Giang này nó lở rất bền Nó từ trong Tết đến giờ các bạn ạ Đấy, từ đầu tháng 12 Từ, từ ờ, đầu tháng 12 cho đến bây giờ tại thời điểm này là à, thế là vào à, tháng 3 đấy vào à, hai vào 3 tháng rồi các bạn ạ đấy vào gần 3 tháng rồi nhé mà hoa của thanh tân đẹp như thế này các bạn này đấy đây từ những cái cây mà cây này là cây thủy tóc cây này cây tóc tiên à. Đây lá cũng đẹp xanh mướt như này các bạn này đấy cái này đấy lá to mà đẹp như này đây mình trồng ké mình trồng kẹ vào đây thôi đấy kể cả những cái 10 giờ lên lai mai cũng nở rất đẹp và đặc biệt là hoa hồng hoa hồng thì à, khi mà tết nó nở rực rỡ rồi đấy sau khi nó nở rực rỡ rồi nó đẹp và nó rất nhiều bông rồi đấy nhưng mà đến tại thời điểm này thì hoa nó vẫn còn nhiều như thế này các bạn này vẫn nhiều như này hàng ngày thì thanh tân vẫn à, cắt hoa này vào thắp hương bởi vì là hoa này hoa dùng cosinic à, ờ, tân phát thì nó rất là thơm nó rất là thơm nó thơm lắm các bạn ạ thơm cái hương thơm của nó đặc biệt hơn là dùng phân bón thông thường và đây nó cũng chỉ là những cái hoa hồng như là những cái hoa hồng mà các bạn đang dùng thôi đang trồng thôi đấy nhưng mà khi dùng vân sinic thì cánh nó dày như thế này hoa to cánh dày và tươi nâu à, khi mà nở ra rồi thì nó phải được vài ngày các bạn ạ đấy nó vài ngày nhé đây đây những cái hoa này đấy nó thơm lắm thơm nức lở luôn và nó ra liên tục ra thường xuyên đấy và mầm của nó đây cũng rất là mập đây các bạn này mầm của nó rất là mập và nó đây nụ của nó đây nụ của nó đây nụ của nó đây nụ của nó nó trồng trong chậu uh, giới hạn về đất nhưng mà nó rất là mập các bạn ạ mà nó nhiều nụ đây đây các bạn này có thể mình có thể thấy rằng đây những cái chùm năm cái một trên một bông hoa nhưng mà năm cái nụ các bạn này 5 cái lụ luôn đấy cái này mình cũng bận quá cho nên là mình chưa tỉa kịp nếu mình tỉa thì hoa sẽ to hơn và lụ sẽ mập hơn nhưng mà do là mình uh, bận mình chưa tỉa được đấy thế đây cái này nữa các bạn này đây đấy lụ nó rất nhiều như thế này đây nhá lụ nhiều này các bạn này lụ này lụ tua tủa luôn đấy lụ tua tủa luôn cái chậu này thì trong thời gian Tết vừa rồi nó lở rực rỡ rất đẹp các bạn ạ Nhưng mà thực ra là mình không có thời gian quay Đấy Nhưng đến thời điểm này thì uh, cây nó là cũng Nó cũng không còn hoa rực rỡ nữa Nhưng mà lụ nó ra rất nhiều như thế này Và lá của nó đây các bạn này đây. Hôm nay cũng là tiện cái Thanh Tân để chuẩn bị để để bón phân cho nên Thanh Tân muốn uh, giới thiệu cho bà con mọi người đều biết đến cái cái cái cái, cái cây cảnh ở nhà mình. Vâng, đúng rồi ạ. Thanh Tân ngày hôm nay là tiện bón phân thì Thanh Tân muốn giới thiệu cho các bạn đấy chứ còn có thể là nhiều bạn nhiều chậu hồng của các bạn còn đẹp hơn nữa hoa rực rỡ hơn nữa đấy to hơn nữa sai hơn nữa nhưng mà các bạn sẽ phải mất rất nhiều công rất khó nhọc khi mà chăm sóc cây hồng này và cây hồng là một cây khó tính chăm sóc à, tương đối là khó và các bạn phải phun à, thuốc bảo vệ thực vật rất nhiều thì các bạn mới giữ được cái cây như thế này thì các bạn mới giữ được cây và mới giữ được hoa và hoa mới to mới mập nhưng trên vườn của Thanh Tân ở đây mình trồng chơi đấy các bạn ạ mình không trồng được nhiều vì cũng không có thời gian thì ở trên những cái chậu như này thì mình gần như là mình không phải phun thuốc bảo vệ thực vật mình không phải phun tức là từ lúc trồng đến giờ thì chỉ có phun đông một lần còn tại thời điểm này và những thời điểm sau này thì chậu hồng này luôn luôn đẹp và uh, hoa to cánh dày thơm tươi lâu bền cây và cái lụ của nó cái cái mầm của nó mập đấy các bạn này cái mầm của nó mập như thế này ừ. và đặc biệt là lá của nó rất đẹp ở đây không có biểu hiện của sâu bệnh thì vì sao lại như vậy thì mình sẽ phân tích cho các bạn thấy à, cái nguyên nhân mà gây nên những cái sâu bệnh để các bạn nắm được và chúng ta lên bón phân cân đối dinh dưỡng như thế nào để cho hoa hồng ở một mức um, tốt vừa phải không tốt quá nhưng nó lại tập trung vào hoa tập trung vào lụ nhiều hơn và lá của nó luôn xanh dày uh, khỏe lá và kháng bệnh tốt đấy thì vâng cái bí quyết mà bón phân cân đối dinh dưỡng như thế nào để giảm sâu bệnh để cho cái tỷ lệ mầm hoa nụ ra nhiều và giảm được cái công chăm sóc thì tí nữa thanh tân sẽ sẽ hướng dẫn các bạn nhé thì sau đây chúng ta sang thăm cái cây nhà nhật cái hành nhật này nó dụng mất một nửa rồi các bạn ạ đấy dùng cân xinic đây thì nó, nó hoa nó rực rỡ luôn hoa rực rỡ luôn mà thơm lắm mà thơm lắm các bạn ạ đấy thơm lắm mà là, nó nở cũng khá là bền nhưng mà đến hôm nay mình quay thì nó cũng đã tàn nó đã rụng rất nhiều hoa rồi các bạn ạ đấy và nó rất là thơm các bạn ạ đấy, đấy là cây nhà nhật nhé còn sang đây là cái cây phát tài cái phát tài này mình được một người bạn thân tặng khi mà à, tân ra nhà chỉ có một ừ, nhánh nhỏ thôi cơ tức là hai chậu là hai nhánh nhưng mà sau đó thì à, thanh tân về đã nhân giống ra và bây giờ nó đã ừ, nở được nhiều như thế này và những cái này là nó chuẩn bị đang chuẩn bị là là bung lụa đây các bạn này đấy thế và tiếp tục thì mời các bạn sang thăm em giới thiệu luôn cái à, cây nguyệt quế này cái, cái này nguyệt quế vâng đây à, cái cây nguyệt quế của um, của thanh tân đây các bạn này cây nguyệt quế này bình thường nó lở hoa rất là Bây đẹp nó đậu quả rất nhiều đây này nhưng mà nó đậu hết hết thời kỳ hoa giờ nó đã đậu quả rồi đây này nó hết thời kỳ ra hoa um, đậu quả. tức Chắc là hoa tiếp. tàn rồi hoa tàn rồi thì nó lại đậu quả như thế này các bạn này đây đây này nó cứ chùm chùm quả này nhìn rất là thích đấy nó sai lắm đấy nó lấp ở trong lá này thôi nó rất là sai đây các bạn này đấy chùm của nó đấy và nó cũng đang chuẩn bị là đây này những cái chùm đây các bạn này kể cả dưới này nhá dưới này đây đây đây đây đây các bạn thấy đây dưới này này đấy cái dùng cái phân này nó hoa sai quả đậu rất là đẹp quả nó cứ mọng ra đấy Cái lưỡi hổ sao? Cây này không phải lưỡi hổ, cây này yeah. Dạ. mình quên mất tên rồi các bạn ạ. Nhưng mà tất cả này đều được trồng trong những cái chậu nhỏ như thế này. Nhưng mà khi dùng phân silic thì nó cứ vươn nó vươn nó bung ra như thế này. rất là đẹp mà nó bền cây lắm các bạn ạ. Nó bền cây ấy. Nó quanh năm nó xanh như thế này. Đây hình như là nó đang ra hoa đây này. Cái này không hiểu là ra hoa là gì đấy Đấy. Nó rất là đẹp, lá nó dày mà dùng cái phân này thì nó thì không bị sâu bệnh các bạn ạ Đấy. rồi các bạn có thể đến với những cái chuồng với những chậu sống đời đây là mình ờ, cũng không có thời gian là một hai là mình cũng không đầu tư cái vườn này đâu mình trồng chơi chơi cho các bạn ạ. nhưng mà để cho các bạn thấy rằng cái sống đời này nếu như mình uh, trồng ở trong vườn mà mình bón những cái phân kia đi với một cái tức là trồng trên vườn mà đất uh, nó thoải mái mà mình bón phân kia đi chăng nữa thì nó cũng không được đẹp như là dùng cái Sinic à, Tân Phát Bắc Giang này đấy đẹp mà lá nó dày này đấy lá nó dày nó đẹp này lá nó dày các bạn này không có một cái biểu hiện gì sâu bệnh lá mướt bóng như tráng một lớp mỡ đấy cái này là khi mà bị mình bị viêm họng hay bị ho mình nhai vài lá mình nuốt đấy hoặc là đầy bụng các bạn nhé thì mình nhai mình nuốt cái này nó là một vị thuốc rất là tốt viêm họng này chỉ cần vài lá này thôi mình nhai mình chấm muối mình ướt thì là cũng sẽ hết viên mọng luôn các bạn nhé đây thì còn cái địa lan này đây các bạn này mình tận dụng trên một cái chậu chậu ờ, nhựa đã hỏng rồi nhưng mà dùng phân silic thì địa lan vẫn ra hoa đẹp như thế này đấy vẫn đẹp như thế này và những cái địa lan ở trong chậu kia nó cũng đang chuẩn bị đang chuẩn bị ra hoa đấy rất là đẹp và cái khóm hồng đây các bạn này mình trồng trong một cái trong một cái lốp như thế này mình ở đây là do bận và không có đầu tư nếu như mình có đầu tư thì uh, chắc là vườn hoa của mình sẽ rực rỡ hơn nhiều Đấy. một cành bao nhiêu là hoa một cành 6 bông các bạn ạ một cành là đi uh, ờ, 5 bông nhưng mà nó lở cả tuần nay rồi nó vẫn như thế này các bạn này đấy nó cả tuần nay rồi đây đây này không hoa của nó rất to như này các bạn này hoa rất to đấy mình trồng ở đây thì chỉ có vân silic thôi còn NVK thì lâu lâu mình mới rắc cho mầm nắm nhưng mà đây cái mầm của nó mập như thế này các bạn này đây là cái mập cái mầm của nó mập như này này các bạn này đây mập to này to phải to gần bằng gần bằng cái đũa như các bạn nhé đây đấy cũng bằng da lửa cái đũa mầm rất mập thế này đấy mà nó cứ ra hoa thì nó ra rất là nhiều nó cứ ra từng chùm từng chùm một đấy nó cứ ra từng chùm mà lụ của nó rất mập đây các bạn này ở đây hoàn toàn không có biểu hiện của sâu bệnh hoàn toàn không có biểu hiện của sâu bệnh các bạn nhé đấy. Mà hoa hồng này là nó phát triển lại khi trồng silic như này trong những ngày mùa đông nó vẫn phát triển vẫn có mầm có lụ hoa bình thường nó không giống như là trồng những chỗ khác nếu như mà dùng phân thường thì vào mùa đông thì hoa hồng nó nó cây nó không lên được đâu các bạn ạ hoa không có cây thì uh, nếu có hoa thì có chăng thì hoa rất là bé và nụ của nó gầy và nó còn bị sâu bệnh nhiều nó còi cọc nó không lên được cho nên các bạn ờ, rất nhiều bạn đến đây chơi đến nhà mình chơi thì đều nói là không hiểu tại sao mà mùa đông nhưng mà hoa hồng của Thanh Tân vẫn đẹp à, vẫn nở tương bừng vẫn đẹp và hoa vẫn to và lại không có sâu bệnh và cũng đặc biệt là trong mùa thu cũng thế nó không có sâu bệnh mà nó không có sự cằn cỗi cây cây nó vẫn phát triển xanh tốt lá vẫn dày vẫn đẹp thế thì cái bí quyết ở đây nằm ở chỗ nào thì sau đây mời các bạn đến với một quy trình bón phân silic à, Tân Phát Bắc Giang cho tất cả các dòng hoa này đấy thì Vâng để tiết kiệm thời gian để tiết tiết kiệm thời gian cho bà ừ, các bạn cũng như là để giúp các bạn chăm hoa một cách đơn giản, dễ dàng, thuận lợi và um, rất là dễ chăm thì các bạn nên bổ sung cái phân silic tân bắc bắc giang này à, đây một là một túi phân 5 cân trọng lượng là 5 cân đấy và mình chỉ cần dùng cái này mình rắc vào thôi mình rắc vào sau đó mình tưới nước và lâu lâu thì mình bổ sung thêm mỗi một gốc như thế này mình bổ sung độ trong độ 2 3 tháng thì mình bổ sung một chút. Mỗi một cái khóm như thế này thì mình bổ sung cho nó khoảng một lắm đến hai lắm NPK thôi. Thì hoa của các bạn luôn rực rỡ, đẹp rực rỡ và ít sâu bệnh. Đấy. Thì sau đây thì Thanh Tân sẽ cắt cái thú phân này ra. Thanh Tân cắt túi phân này ra các bạn nhé. Xong thì để rắc cho hoa. cả cái ờ, khu vườn này ấy, nó cũng ờ, không thì nó chưa hết đến một túi 5 cân này đâu các bạn ạ đấy đây mình làm demo cho các bạn thôi nhé thì với cây hoa hồng này thì ừ, bởi vì bây giờ thì cũng muộn rồi thì mình chưa tỉa được hôm nào mình sẽ hướng dẫn tỉa sau đây mình chỉ hướng dẫn các bạn là bón phân silic thì phân silic thì uh, màu thì thường là có ba màu cái màu xanh màu à, đỏ và màu trắng và cũng có lúc thì là màu đen màu đỏ và màu trắng thì các bạn mỗi một gốc hồng như thế này thì các bạn chỉ cần rắc một lắm này thôi các bạn nhé một lắm như thế này thôi đây một nắm to đấy chỉ cần một nắm này các bạn rắc vào đây rắc vào đây đấy các bạn cũng có thể nếu hoa xấu các bạn cũng có thể cho hai nắm được nhé đấy mình thì mình bận không có thời gian cho nên là mình cho hai nắm thì nó lâu lâu mới phải bón lại đấy đây đối với nhà nhật thì mình cũng cho hai nắm vào đây thế và do đó mình tưới nước cho nó thì cái phân này là phân nhả chậm nó cũng lâu tan các bạn ạ nó lâu tan nhưng mà dinh dưỡng của phân thì là cái áo bao bọc viên phân cho nên là ừ, khi mình tưới nước vào thì phân nó sẽ thẩm thấu dần dần từ từ đấy nó bốc rất là chậm các bạn nhé nó không bốc nhanh nhưng mà nó rất bền cây như thế này và ờ, vì sao lúc đấy là thanh tân có nói rằng cái bí quyết mà để giảm sâu bệnh thì như thế nào thì nếu như các bạn mà bón nhiều nvk vào đây đấy thì trong nvk nó có nhiều có hàm lượng đảm thì khi mà bón vào nhiều thì cây hồng này nó sẽ xanh tốt rất là xanh lá non tơ và nhưng mà khi mà bón nhiều nvk hoặc là nhiều uh, nhiều đạm nhiều nvk thì nó tập trung vào lá nó chủ yếu tập trung vào lá lá rất là tốt nhưng mà hoa nụ thì lại không thấy ít ít ra ra ít thế thì vậy thì một cái bí quyết là các bạn hãy giảm đi đáng nhẹ ta bón một cái gốc này ta bón là hai nắm nvk thì thay vì ta bón hai nắm thì ta chỉ bón một nắm thôi và ta bổ sung thêm phân silic vào đây đấy vì phân Sinic nó là phân trung vi lượng các bạn nhé trung vi lượng Còn phân các bạn đang dùng hiện tại là phân đa lượng Và có một số bạn thì hay bổ sung cái vi lượng Đấy rồi thì ờ, các bạn ờ, Có một số bạn là thường là Mỗi một gốc như này là các bạn cho một quả trứng sống Các bạn ờ, chôn cái quả trứng sống ở đây để cho hoa hồng nó nó có dinh dưỡng ăn đấy cái bí quyết này thì các bạn uh, truyền tay nhau là các bạn uh, bón như vậy nhưng mà hoa hồng vẫn không lên được đấy hoa vẫn không lên được mà thậm chí là không có hoa cây khác đi mà thậm chí là không có hoa đấy nhưng mà nếu các bạn chăm sóc theo bí quyết của chúng tôi thì hoàn toàn không cần trứng sống không cần phải à, à, phân cá hoặc là những cái phân đặc trùng cho hoa hồng vì à, tôi cũng tham khảo một số bạn Ờ, có những vườn hoa hồng thì các bạn nói là chăm hoa hồng là vô cùng khó và uh, hoa nó rất là ít hoa và mầm lụ của nó thì bé còi và cây nó hay bị sâu bệnh và nó không phát triển được nhưng mà đối với thanh cân thì việc chăm sóc hoa rất đơn giản bằng những dòng phân bằng dòng phân silic này các bạn nhé đấy thì khi mà các bạn cân đối dinh dưỡng tức là gì là các bạn bón vừa bón NPK nhưng mà mình lại vừa bón NPK là phân đa lượng, Silic là phân trung vi lượng thì khi mà mình vừa bón đa lượng mình vừa có trung vi lượng vào đây thì cái rễ của cây ra nhiều rễ của cây ra nhiều và cây nó rất khỏe cây nó rất khỏe và cái lá của nó thì các bạn nếu như bạn tinh thì bạn để ý rằng cái lá của hoa hồng cũng như lá khác nó không quá xanh đen xanh đen có nghĩa là thừa đạo nó không quá xanh đen nó xanh vừa phải nhưng mà nó rất là mỏng rất mỏng nó rất bóng vào quẻ cây này và đặc biệt là phân silic thì nó lại tập trung vào hoa và quả nhiều nó không tập trung vào lá và đây là một dòng phân bón thông minh cho nên là bón thời điểm nào cũng tốt đấy bất kỳ một thời điểm nào bón vào thì cũng rất là tốt cho nên là các bạn chúng à, tôi khuyến cáo các bạn là chúng ta lên bổ sung thêm cái chung phi lượng này vào thì hoa đẹp à, cây tươi quả tốt mà ít sâu bệnh và à, sẽ cho một cái năng suất rất tuyệt vời Đấy, như các bạn đang thấy đây hiệu quả và một mùa xuân đang đến à, xin được kính chúc các kỹ sư trồng hoa à, mọi gia đình đều được mạnh khỏe hạnh phúc và an lạc à, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin chào xin chào và hẹn